hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài xin là gió đưa hương trời là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mãi màu xanh tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình cùng đi đến trên như rạng đời một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời ngoan từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài xin là gió đưa hương trời là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mãi màu xanh tâm từ bi cùng nhau sống yêu vui thanh bình cùng đi đến chân như rạng đời một thế giới hòa bình để tâm hết lên thao từ bi đời đời